giới thiệu các bạn dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Paloma Model có bếp là 360 Mã số có bếp là 400 161 Đây là nội thất bên trong của bếp giờ dạ, tôi sẽ đóng nắp lại và test những chức năng tôi biết cho các bạn xem Clip này thì sản xuất năm 2016. Tháng 6 năm 2016. ưu điểm của bếp ga Nhật Bản so sánh với Việt Nam thì bếp xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình bốn người ngày ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu an toàn có cảm biến khóa ga tự động tránh gò nghỉ đây đây là cảm biến khóa ga khi nước cạn ngọt giờ chức năng đầu tiên tôi sẽ thử là khóa ga khi gió thổi tắt lửa tôi sẽ mở ba bếp lên bếp thì có mâm dĩ bằng nắp sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện là khóa ga theo dấu hỏi tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây bếp sẽ kèm theo tiếng bếp có một số bếp thì đóng gà le tùy theo một số thiết kế của bếp tiếp đóng khóa ra công tắc vẫn còn mở biết thì có lò nướng vệ sinh khi sử dụng mở lên là sử dụng ngay không mất à, thời gian các bạn à, tốn công sức để đốt lửa than nướng được mọi loại thứ mâm nướng bằng dĩa nóc rất đẹp thì ờ, trước khi các bạn nướng thì các bạn chế nước nước vào đây để cho mình ờ, nướng nó mềm thực phẩm thứ hai nữa mình cũng ờ, sau rồi mình cũng dễ vệ sinh nữa năng thứ hai là khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để mô phỏng cho hai cái đáy nồi để thực hiện là khóa ga khi nước cạn nồi thì nhiệt độ khóa ga khi nước cạn nồi nó phải đạt từ hai trăm rưỡi đến 300 nó khóa các bạn mà ở nhà có thử thì nữ nó cái nồi dày á các bạn thử cái nồi mỏng thì nhiệt độ nó sẽ tản ra nó không giữ đúng nhiệt độ nó thì các bạn có thử cái buổi nó không giờ phá ra được tiếp thì đánh lửa điện tử IC bằng hai cục pin đại. Nhà sản xuất Nhật Bản đặt lên an toàn hàng đầu. Nên mà khi các bạn mở một bếp lên để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo. Mục đích là để đốt ra nếu có rồi rỉ. Nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam. Như pin con ngó con thỏ dùng được 15 ngày Panasonic hay Toshiba. Giá ngoài thị trường nó bán từ 25 ngàn một cặp. Chỉ dùng được 30 ngày thôi. Mấy cái pin này kém chất lượng nên các bạn nên tránh ra. nhiệt độ bên ờ, bếp bên tay phải của tôi là dao động từ 24 đến 250 còn bếp bên tay trái đây, bếp bên tay trái thì dao động từ 280 ờ, dao động ờ, bên tay phải của tôi là từ 230 đến 240 bên tay trái cũng vậy luôn còn để khắc phục về pin thì shop có bán và tặng kèm theo bếp một bộ pin sạc gồm một cục pin một cái lò xo một đoạn dây dài 3 mét tiện cho các bạn cắm những cái vị trí ổ điện xa thì trước tiên giao pin thì bên shop có đánh dấu cộng dấu trừ dấu trừ các bạn nha cho vào trong còn các cộng các bạn gây ngoài để tránh trường hợp gắn đảo cực thì bếp sẽ không hoạt động đúng chức năng đây một cái lò xo móc như vậy bên hông này tôi có làm độc chờ sẵn các bạn vừa xài vừa sạc vẫn được luôn mỗi lần sạc là 18 tiếng lúc pin đầy pin hết thì các bạn nhìn theo cái à, cái à, đồng hồ cái đèn của đồng hồ đồng cục sạc pin này nè lúc mà pin à, hết pin thì nó màu màu đỏ lúc mà pin đầy thì nó màu chuyển qua màu xanh giờ cả hai bếp đều phá ra công tắc vẫn còn mở thì các bạn muốn biết bên đầy bên yếu các bạn nghe theo cái nhịp đánh của đó đánh liên tục vậy là pin còn đầy mà đánh pin có thể là yếu rồi, nó vàng hẹp bếp này thì có ờ, chức năng đây nấu trà nấu nước nấu cháo nấu cơm còn đây nút 3 giây còn đây nút tăng lên 160 200 à, 160 200 còn đây là hẹn giờ cả ba bếp đó hẹn đây bên đây còn à, hẹn dạ, giờ dạ, cả ba bếp đó, bếp nấu ở bên đây pin này thì à, mỗi lần sạc mình sử dụng là từ 3 đến 4 tháng độ bền của pin là từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không có tốn chi phí để mình à, mua pin nữa dòng bếp ga Nhật thì à, nó xài kèm theo cái cái quanh ga hiệu Namoled 345m cái quanh ga này bên shop nó bán giá 130 ngàn một cái những ở nơi khác bán họ quảng cáo họ bán với giá là từ 160 đến 170 và đó là sản xuất bên Nhật nhưng thật sự nó chỉ mang công nghệ Nhật thôi còn sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đó. các bạn phải lưu ý những cái trường hợp mà quảng cáo như vậy cái quanh ga này thì an toàn tiết kiệm ga lửa xanh đặc biệt dòng bếp ga bên shop rẻ khuyến mãi có phân phối có chế độ gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa bếp ở những nơi khác bán á, là không có chức năng gan chiên này Đó. như cái bếp này chúng ta có thể kết hợp nút 3 giây thì à, cho nhiệt độ nó cao lên chúng ta những cái món mà nhiệt độ nó cao chúng ta không sợ tắt lửa các chiên xào thoải mái luôn còn những à, bếp mà không có nút 3 giây thì chúng tôi sẽ làm công tắc bên đây Đó. làm công tắc bên đây shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành 1 năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong 10 ngày đầu sử dụng nếu bếp có lỗi thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 1619 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý Kẻ hơn khuyến mãi có phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước. Các cửa hàng tại các tỉnh bếp ga nội địa Nhật mà muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với Nam qua Zalo Facebook 0909 306 109 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý. Các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV ấy, có thể đọc từ remote để tìm tím từ phá rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử biết nội địa của chúng tôi các bạn nhớ đăng ký vào nút subscribe bên dưới của video á để à, đón xem những video tự biết chúng tôi tiếp theo vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem thì buổi à, live bếp để giao cho khách ở bên shop gia hương mãi đến đây thì kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem Xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn buổi live tiếp theo. Xin chào các bạn.